Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé Chào mừng uh, mọi người đã quay trở lại với channel của mình Mình là Mạnh Tiến Ok thì hôm nay mình sẽ tiếp tục uh, làm một cái video uh, thực chiến uh, Bằng những cái phương pháp trên uh, Binance Những cái phương pháp phân tích thị trường về xu hướng, về giá, về tướng giao dịch Mà ở trong các cái video trước thì mình đã uh, phân, phân tích và chia sẻ, giới thiệu đến mọi người các cái phương pháp này Thì ngày hôm nay trong cái video này thì mình sẽ uh, sử dụng các cái ờ, kiến thức đó để uh, mình thực chiến xem uh, ở trên sàn xem là mình kiếm được bao nhiêu nhé mọi người nhé ok bắt đầu nhé mình uh, sẽ vào uh, bắt đầu giao dịch nhé mọi người nhé ok như mọi khi thì mình sẽ bật uh, sàn Binance bật bật sàn Binance bên cạnh để uh, mình uh, phân tích thị trường và mình sẽ để sàn DNX ở bên này ok trước tiên thì mình xem qua thị trường nhé mình xem qua thị trường ngày hôm nay đi như nào nhé à, ok ở đây thì xu hướng giá đang đi một cái xu hướng giảm xu hướng giá đang đi một xu hướng giảm nữa vì những cây nến là đang đi ờ, ở bên dưới đường ờ, đường trung tuyến đường trung bình đang đi một xu hướng giảm ở đây ok mình sẽ đi lệnh 100 ờ, đô đầu tiên nhé ok cái này thị trường đang giữ giá này ok xuống rồi đúng không nên mình đang uh, phân tích uh, thị trường mình không vào kịp lệnh này vì lệnh này về giảm rồi đúng không ok lại bật lên xanh này ok bắt đầu nhé mình sẽ đi lệnh đầu tiên 100 đô nhé mọi người nhé 100 đô với số vốn của mình đang hiện tại số vốn của mình là 1.000 đô thì giờ là mình đang đi 10% trên tổng số vốn của mình ok mình vào tiếp một lệnh giảm nhé mình vào đây tiếp một lệnh giảm nhé bởi vì ở đây là mình đang thấy một cái xu hướng giảm này ở đây mình đang thấy một cái xu hướng là xu hướng giảm và à, kèm theo là khi mà mình chuẩn bị vào lệnh ấy, thì à, mình thấy à, ở cái tường bên này những cái lệnh giao dịch vào à, màu đỏ rất là nhiều Đấy, những cái lệnh à, khớp lệnh đỏ rất là nhiều và những cái à, số lệnh ở đây thì số lệnh đỏ là cái đường in đậm này nó rất nhiều ấy. ok mình ăn lệnh 100 đô đầu tiên rồi nhé ok hôm nay thế là lệnh đầu tiên mình kiếm được 10 phần trăm rồi nhé tiếp tục nhé mình sẽ đi đều tay một mình sẽ đi đều tay 10 phần trăm nhé khi mà mọi người mới bắt đầu giao dịch thì mọi người không nên đi với số vốn to như này chúng ta chỉ đi nên đi với số vốn một phần trăm thôi ok mình sẽ vào tiếp một lệnh giải này thì mình vào tiếp một lệnh giảm ở đây nhé ở đây thì mình vẫn đang thấy là thị trường đang cho mình một cái xu hướng giảm này. và cái, cái tường giao dịch ở bên này nó cũng khá là đỏ cái thị trường bật lên này ok mình lóc cái này nhé mình về hòa nhé tại vì là mình đã quen với cái cách ờ, phân tích thị trường như thế này rồi mình đã thực chiến rất là nhiều mình quen với cách phân tích thị trường này và mình thấy nó có tỷ lệ win rất là cao nên là mình mới đi ờ, 10% à, trên tổng số vốn còn với ờ, mọi người thì mọi người không nên đi với số vốn như thế này nhé ok mình sẽ vào tiếp một lệnh giảm vào đây ở đây thì nó vẫn cho chúng ta thấy một xu hướng giảm và tường đây cũng khá là đỏ thì mình sẽ vào được một tín hiệu giảm ở đây ok chúng ta cùng chờ kết quả nhé ok đẩy xuống rồi này ok mình ăn 10 phần trăm nhé tiếp tục mình sẽ đi đều lệnh 10 phần 10 phần trăm này ok sàn lát ok tiếp tục mình sẽ vào một lệnh giảm đây nhé. mình sẽ vào tiếp một lệnh giảm thì mình thấy có một tín hiệu ờ, ở đây đỏ rất đỏ rất là nhiều và khi mà mình vào lệnh thì cái tường đây nó cũng đỏ rất là nhiều thì mình sẽ vào được một tín hiệu giảm ở đây ừ, tuy nhiên thì lúc này thị trường đang đẩy giá lên này mua rất là nhiều này chúng ta cùng ờ, chờ đợi kết quả nhé ok uh, vậy là ừ, chỉ với 5 phút giao dịch thôi đúng không 5 phút giao dịch thì mình đã kiếm được uh, ờ, 20 phần trăm rồi Đấy. mình đã kiếm được 20 phần trăm rồi thì uh, bình thường là khi uh, mình kiếm được 20 phần trăm trên một ngày 5 phút giao dịch như này là mình có thể nghỉ được rồi nhé Ok mình sẽ thực chiến tiếp đi lệnh 30 đô nữa đi ok giảm tiếp này ở đây thì ờ, thị trường vẫn cho thấy mình một, cho cho mình thấy một cái tín hiệu giảm nhé cho mình một tín hiệu giảm thì mình thấy ờ, cái số lượng ờ, cái số lệnh giảm ở đây khá là nhiều đấy này một bit này đấy. tuy nhiên thì thị trường ở hiện tại thị trường đoạn này cũng đang khá là đều đấy vào lệnh uh, ừ, ờ, mua cũng rất là nhiều một bit này mua phải năm bit ok đấy vậy là với uh, chưa đầy uh, chưa đầy 5 phút giao dịch đúng không ạ với những cái phương pháp phân tích kỹ thuật uh, xu hướng này uh, tưởng giao dịch này đấy uh, xu hướng thị trường tưởng giao dịch này các cái uh, số lệnh giao dịch này đấy. <clears throat> cách phân tích uh, biểu đồ nến này với những cái ờ, kiến thức hầu như là những kiến thức này thì trước ở ờ, trong các cái video trước thì hầu như là mình cũng đã uh, chia sẻ hết cho với mọi đối với, cho mọi người rồi thì uh, mọi người thực hành nhá đấy thì hôm nay mình làm cái clip uh, thực chiến ở đây thôi mình uh, nói chung là khi mà chúng ta giao dịch ấy thì chúng ta phải đặt ra cái target cho bản thân mình tức là khi mà mình ăn được bao nhiêu phần trăm đấy thì là chúng ta nghỉ và chúng ta khi mà chúng ta bị bị lỗ ấy, bị lót ấy thì chúng ta lót bao nhiêu phần trăm là chúng ta nghỉ đấy nghỉ không không không có nghĩa là chúng ta nghỉ nghỉ hẳn không chơi nữa mà mà chúng ta tạm thời nghỉ đấy chúng ta tạm thời nghỉ để cái tâm lý của chúng ta nó nó thoải mái đã thì sau khi mà nghỉ xong thì à, chúng ta có thể vào tiếp tục quay lại sàn để tiếp tục giao dịch với một cái tâm thế nó thoải mái hơn đấy thì cái tỷ lệ chiến thắng của chúng ta nó sẽ cái tỷ lệ chiến thắng nó sẽ cao hơn nhé mọi người nhé đấy là cái tâm lý giao dịch tại vì à, rất nhiều người thì khi vào sàn ấy, đánh ờ, thua thua vài phần trăm thì bắt đầu đâm ra sinh ra một cái tâm lý là cay cay cú đấy tức xong là bắt đầu là gấp thép lạnh lên để gỡ lại cái cái số mà mình vừa mất đấy thì như thế nó sẽ dẫn đến là khi mà cái tâm lý không ổn định ấy, thì các cái quyết định ấy, các, các cái quyết định vào lệnh của mọi người nó sẽ không được chính xác nữa đấy nó sẽ không được chính xác nữa và nó không có cái tỷ lệ chiến thắng cao đấy nên là mọi người lưu ý nhé chúng ta khi chúng ta giao dịch thì chúng ta phải có đặt ra một cái target cho bản thân mình đấy là là ví dụ như hôm nay là mình đã ăn được 20 phần trăm rồi là mình có thể nghỉ rồi đấy thì uh, ok ở trong cái video này thì mình uh, muốn uh, chia sẻ cho mọi người uh, cái uh, phương các cái phương pháp phân tích thị trường đấy xu hướng nến rồi là biểu đồ nến các cái tường giao dịch để mọi người có thể nâng cao cái tỷ lệ chiến thắng đấy trong cái video này thì mình cũng đã thực chiến rồi à, ok thì à, mọi người cứ luyện tập nhá mọi người luyện tập thật nhiều đấy à, nó có tài khoản để mua đấy mọi người cứ luyện tập thật, thật nhiều để cho nó quen để cho cái à, bộ não của chúng ta nó sinh ra một cái, cái uh, <clears throat> uh, nó sinh ra cái uh, Ờ, tư duy phân tích thị trường thật là tốt đấy thật là nhạy bén thì lúc đó chúng ta có thể tự tin giao dịch và có thể nâng cao được cái tỷ lệ chiến thắng của chúng ta ok hẹn mọi người ờ, tiếp tục vào trong các cái video chia sẻ à, tiếp theo của mình nhé ok xin chào mọi người